Xin chào anh chị em à, Cái cơ hội mới có quay trở lại thị trường trong thời gian tới hay không Đặc biệt là tuần sau hay không Thì có lẽ là hôm nay chúng ta sẽ nói về cái kịch bản của thị trường trong uh, tuần sau Đặc biệt là trong một vài tuần tới à, Có rất nhiều bạn có hỏi Dũng rằng là thời điểm này có tham gia để đầu tư chung và dài hạn hay không thì về quan điểm cá nhân của Dũng thì việc mà đầu tư trên thị trường chứng khoán chúng ta cần phải nắm rõ được uh, một số các yếu tố như là kinh tế vĩ mô đây là phần quan trọng nhất để đánh giá xem là nền kinh tế của chúng ta đang ở trong giai đoạn nào cái điều thứ hai là chúng ta cần phải đánh giá được thì ạ cái nhóm ngành nào sẽ được hưởng lợi trong thời gian tới và điều thứ ba các bạn cần lưu ý đó là gì ạ chúng ta cần phải biết rằng là cái cổ phiếu dẫn dắt trong thời gian tới là nhóm ngành nào thế thì khi mà chúng ta đầu tư mà chúng ta không nắm rõ được ba cái điều này thì rõ ràng là việc mà đầu tư chúng ta một là gì ạ chúng ta bị thua lỗ quá nặng nên dẫn đến chúng ta đầu tư dài hạn hoặc là câu chuyện của một số các bạn khi mà đầu tư một vài cổ phiếu do một uh, nhóm lợi ích nào đó họ có thể xúi dục các bạn mua cổ phiếu và nắm giữ dài hạn uh, không biết rằng là cái nhóm cổ phiếu mà các bạn nắm giữ dài hạn nó mang cho bạn cái lợi ích gì nhưng tuy nhiên gì ạ à? bạn biết rằng là khi mà tổ chức người ta bán ra khi mà tổ chức họ đang thoát ra mà các bạn mua vào thì đó là gì ạ à? đó là những lời khuyên mà Dũng thấy là nó mang tính sâu rỗng thế thì để đảm bảo cho cái việc chúng ta đầu tư thành công hay là chúng ta có thể chiến thắng thị trường thì yếu tố quan trọng vẫn là xu hướng xu hướng thị trường là một trong những phần quan trọng để giúp chúng ta định hướng về kinh tế vĩ mô giúp chúng ta hiểu rõ rằng là ở ờ, những yếu tố khác ở thị trường nó đang tác động như thế nào lên nhóm ngành cổ phiếu nên thị trường chúng ta thời điểm tại dù là thị trường có hồi có thể hồi tiếp hay có thể tiếp tục tăng tiếp nhưng không phải là cổ phiếu nào cũng có thể giúp chúng ta kiếm được lợi nhuận nên chính vì vậy thì việc mà chọn những cái cổ phiếu dẫn đầu trong sóng hồi cũng là một trong những phần quan trọng ở ờ, một số bạn thì chúng ta có thể thấy rằng là sẽ có rất nhiều cổ phiếu khi mà Dũng chia sẻ trên thị trường nhưng đây là chia sẻ thôi ạ còn thời điểm mua vào thì nó cần phải thời gian hoặc là chúng ta cần phải có những tín hiệu rất là rõ ràng à, tuy nhiên thì các bạn thấy rằng là việc mà chúng ta có kể cả có những tín hiệu có điểm mua rồi thì việc mà giải ngân cũng là một trong những phần quan trọng và khi mà chúng ta giải ngân bị sai không đúng thì việc mà chúng ta có thể vẫn bị thua lỗ là đương nhiên nên không phải là các bạn thành công bao nhiêu cổ phiếu mà quan trọng là các bạn cần phải giải ngân như thế nào cho hợp lý với thời điểm này cũng có một số cái lời khuyên dành cho quý vị các bạn không biết các bạn nghĩ như nào nhưng vừa với các bạn thì ạ thứ nhất là đầu tư chung và dài hạn theo chiến lược của DVD hiện tại là dừng bởi vì thứ nhất là lý do tại sao chúng ta không nên đầu tư chung và dài hạn thời điểm này bởi vì chúng ta biết rằng là tiền chúng ta không phải là nhiều tiền nghĩa không nhiều và điều gì diễn ra chúng ta không nhiều tiền mà chúng ta lại cứ đầu tư chung và dài thì cái việc mà gì ạ à? thứ nhất là các tổ chức họ đang bán ra tổ chức thì họ đang bán ra và trong khi đó chúng ta lại gì ạ à? đầu tư chung và dài thì chúng ta đang đi ngược với gì ạ à? với dòng tiền lớn dòng tiền lớn đang thoát ra thì chúng ta đi vào thì chúng ta gọi là đi ngược chúng ta chỉ đầu tư theo dòng tiền và dòng tiền nếu dòng tiền tới đây nó có hồi thì chúng ta chỉ đầu tư theo sóng hồi còn nếu dòng tiền nó theo gì ạ đầu tư chung dài hạn thì chúng ta đầu tư chung dài hạn chứ không thể nào dòng tiền đang ở sóng hồi lại đầu tư chung dài hạn thì đấy chính là nghịch lý bị sai lầm lớn nhất của các nhà đầu tư à, một số bạn thì thấy rằng là nếu bây giờ giả sử một bạn có chia sẻ là nếu bị âm chẳng hạn nếu âm 20 phần trăm đúng không ạ không tuân thủ nguyên tắc thế thì ở đây chúng ta sẽ là âm 20 phần trăm đơn giản là chúng ta cần phải cắt lót à chúng ta phải lãi được 25 phần trăm tức là chúng ta phải lãi được 25 phần trăm thì chúng ta mới hòa vốn nhá nên việc ở trong dạy này tuyệt đối không được mơ gì điều thứ hai là các bạn tuyệt đối không được mơ gì không được mơ gì bởi lý do ạ phần lớn chúng ta mơ gì là chúng ta đang gì ạ chơi trò chơi của thắng thua và phần lớn các bạn mơ zin thì các bạn đang bị thua nặng các bạn muốn mơ zin để gỡ không biết Dũng nói điều này đúng không nếu bạn bạn comment nếu điều này đều đúng thì comment số 1 cho Dũng ạ nếu thực sự điều này là đúng thì các bạn có thể comment ở số 1 Nếu Dũng đang dự đoán rồi ạ tức là khi mà chúng ta bị thua lỗ thì chúng ta đang sử dụng margin để hòng gỡ lại nhanh như thực tế thì chỉ sau một thời gian ngắn thì gần như toàn bộ tài sản chúng ta cháy luôn ạ cháy luôn tài sản trong đợt này nên ở đây chúng ta nhìn là margin là bị thua lỗ là cháy tài khoản đấy là đương nhiên nó phải như vậy cái điều thứ hai mà các bạn thấy rằng là ở ngoài kia có một nhóm nào đó họ có thể khuyến nghị các bạn vào một cổ phiếu nào đó thì cái điều đầu tiên Dũng có thể cho các bạn thấy rằng cái sự phát hiện đúng sai đó là không có sự đo lường không có sự đo lường họ nói mà không có sự đo lường Dũng nói các bạn nó là gì ạ VSA là một phương pháp đầu tư phân tích kỹ thuật dành cho dòng tiền tổ chức dành cho dòng tiền lớn nên nên nếu chúng ta nói là quy luật cung cầu nó luôn đúng nó không bao giờ sai được cả các bạn nhá nó không bao giờ sai cả nên một số bạn có nói là VSA nó sai không đúng Việt Nam thì Dũng khẳng định là không ai bị sai cả nên chính vì vậy các bạn nếu đã đầu tư phân tích thì các bạn cần phải đã đặc biệt là phân tích kỹ thuật thì các bạn phải sử dụng VSA nha tất cả các cuộc thi trên thế giới về thiên tài đầu tư chứng khoán những nhà đầu tư thành công lỗi lạc nhất thế giới thì họ dùng dùng phân tích kỹ thuật VSA để đầu tư đây chúng ta gọi là phân dựa vào còn thực tế thì họ có thể sử dụng ba cái chiến lược phân tích khác nhau một là tài chính hành vi hai là gì ạ à? cơ bản và ba là sự kết hợp ở phân tích kỹ thuật đấy ba cái yếu tố đấy là nó sẽ giúp cho chúng ta củng cố được tức là điểm mạnh của cái này sẽ gì ạ à? sẽ lấp được điểm yếu của kia và ngược lại điểm yếu của kia sẽ lấp điểm mạnh của cái phần này ví dụ như là các bạn mua cổ phiếu đầu tư tăng trưởng thì các bạn biết rằng là đầu cổ phiếu đầu tư tăng trưởng thì P trên E lúc nào nó cao khi mà P trên E cao mà bạn không có phân tích kỹ thuật để đo lường thì chắc chắn bạn sẽ không thể biết khi nào bán ra thường thì bán bán ra quá sớm nên dẫn đến là những anh chị em đầu tư tăng trưởng đặc biệt là mua cổ phiếu tăng trưởng thiên về trường phái cơ bản thì lúc mà cổ phiếu tăng mạnh thì thực sự là chúng ta dựa vào định giá là chúng ta sẽ không bao giờ mua được cổ phiếu giá gì ạ tức không bao giờ bán được giá cổ phiếu giá tốt nhất và thường bán sớm bán non mua thì mua gì ạ à? mua quá sớm nên mất rất nhiều thời gian mất rất nhiều chi phí cơ hội nên đấy là lý do tại sao chúng ta cần phải có phân tích cơ bản vào để chúng ta giúp chúng ta thành công và có một điều này nữa các bạn hiểu rõ rằng là sẽ có rất nhiều cổ phiếu chúng ta nghĩ là cổ phiếu tăng trưởng nhưng thực tế là gì ạ à? nó không có dòng tiền nên thực tế nó lại bị ảnh hưởng nên ở đây các bạn thấy là cổ phiếu mà không thiếu phân thiếu phân tích kỹ thuật nó giống như bạn có một cái ô tô mét mẹt đấy ạ mà chúng ta lại đi mà chúng ta lại không có bản đồ chỉ dẫn ờ, xe thì ngon thì đẹp nhưng công suất thì lớn nhưng không có bản đồ chỉ dẫn thì các bạn đi thì đằng nào nó cũng đến nhưng chúng ta phải mất rằng, rằng mấy chục năm thì chưa chắc đã về đích thì nếu mà trong trường hợp cái cung đường mà các bạn thấy là không có bản đồ à, tại sao Dũng nói cái điều này để các bạn à, tại vì các bạn khi mà các bạn đầu tư trong hôm nay nếu các bạn hỏi thì các bạn đang mong muốn là kiểu như là mua cổ phiếu gì ngày mai ngày kia có mua được hay không hay là đợt này cổ phiếu nào dẫn đầu dòng nào dẫn đầu nhưng trước khi chúng ta đang nói về câu chuyện đó là gì ạ để các bạn hiểu rõ rằng là uh, dù rằng là các bạn nghĩ rằng là các bạn đầu tư uh, thì cách đây một vài tháng các bạn thấy là những cái cổ phiếu nổi đình nổi đám như là L14 DG CO một loạt các cổ phiếu khác đều gì ạ bây giờ nó xuống thậm chí là có thể sau một năm nữa thì có thể nó xuyên thủng tất cả cái đáy của nó à, lý do tại sao nó lại xuyên thủng bởi vì trước đây chúng ta biết là cổ phiếu này nó tăng giá do được marketing quá lớn tức là marketing là gì ạ marketing là người ta bơm tiền vào người ta sẽ gì ạ sử dụng những chiến lược như là uh, phím hàng sử dụng những lược phân tích sử dụng những chiến lược mà cho chúng ta thấy là mọi thứ trở nên là dễ dàng hơn và khi bạn được marketing bạn mua cổ phiếu nắm giữ và bạn đặc biệt là bạn nắm, nắm giữ dài hạn bạn không bán ra thì đấy chính là một cái lứa chúng ta gọi là cú lừa cú lừa của thế kỷ và các bạn không biết điều này nên chính vì vậy thì bạn tránh trường hợp dính vào những cổ phiếu bị ma tinh kiểu dạng như vậy bởi vì chúng ta nắm giữ để đầu tư dài hạn và trong khi đó cổ phiếu nó lên một nghìn à, một trăm hai mươi điểm anh sẽ phải bán ra mà trong khi đó thì chúng ta thấy nếu anh chị em nào vào file an thì thấy các tổ chức họ bán tầm ầm ra trong khi đó lại gì ạ chúng ta lại cứ tiếp tục mua vào tiếp tục tham gia tiếp tục nắm giữ để đầu tư dài hạn thì cái điều này là cái điều mà chúng ta thấy là rất là bất hợp lý cho các nhà đầu tư không muốn học mà muốn kiếm tiền thật nhanh không muốn tìm hiểu mà muốn kiếm tiền nhanh thì các bạn sẽ gặp phải cái yếu tố này Dũng sẽ nói cho các bạn một vài cái cảm xúc ở trong đầu tư như này để các bạn thấy rằng là điều này có thể sẽ dính vào một vài các bạn sẽ trong thời gian tới chẳng hạn hôm nay các bạn nhìn thấy ở đây đó là gì ạ khi mà thị trường tiếp tục giảm tiếp đặc biệt là bị đạp vào hôm qua và hôm nay thì phần lớn chúng ta đang bị bán bán cổ phiếu ra đa phần chúng ta bán những cổ phiếu ra trong phiên hôm nay thì cái vấn đề chúng ta đó là gì ạ tâm lý lo lắng hoang mang sợ hãi và đặc biệt là có một cái tâm lý mà chúng ta đang mắc phải trong thời điểm này đó là tâm lý tiếc nuối bởi vì hôm qua nó gì ạ à? nó giảm mạnh và hôm nay nó tiếp tục giảm mạnh nữa nên nó làm cho chúng ta cảm giác hoang mang sợ hãi lo lắng sợ là nếu tiếp tục mà giữ thì cổ phiếu sẽ giảm sâu nữa đây là tâm lý thường xuyên xảy ra bởi vì lần trước chúng ta bị rồi lần trước nữa chúng ta bị rồi và lần trước nữa chúng ta bị rồi và quá trình này nó cứ lặp đi lặp lại hết năm này qua năm khác và khi mà thị trường thực sự bước vào một trên thật thì thường chúng ta không dám mua nữa và đa phần chúng ta bị bỏ rơi và chúng ta lại tiếp tục mua trên đỉnh ngọn cây khi mà lúc này các gì ạ phím hàng các chuyên gia lại tiếp tục gì ạ à, khơi mào cho một chu kỳ mới đây là cái lý do tại sao các bạn cần phải nắm rõ được rõ được thế thì bây giờ Dũng sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để nếu trong trường hợp nó đúng thì sẽ vận động như nào nha các bạn sẽ thấy là vận động như nào còn cái việc mà các bạn mua cổ phiếu trong thời điểm này á thì Dũng có ba cái lời khuyên các bạn một là gì ạ các bạn tuyệt đối không mua đầu tư chung người dài hạn bởi vì mua đầu tư chung người hạn chúng ta biết rằng năm 2013 à 23 thì không biết là tình hình thế giới như thế nào không biết là kinh tế vĩ mô ra sao mà chúng ta lại gì ạ cứ đầu tư đầu tư theo kiểu như vậy càng ở lâu trên thị trường nếu mà lỗ 20 30 phần trăm là không có cơ hội gỡ lại không có cơ hội để gỡ lại luôn ạ à. còn trong trường hợp mà các bạn cứ yên tâm là theo dõi kênh của DVD Dũng sẽ chia sẻ khi nào thị trường cái thị trường VN30 này nó bước vào một chu kỳ chung và dài hạn lúc đấy các bạn giải ngân cũng chẳng sao cả các bạn mua các bạn cũng chẳng sao cả các bạn đầu tư các bạn thấy rằng là cứ mua ở giai đoạn đó là mua là thắng mua là kiếm được tiền mua là gì ạ thành công tội gì chúng ta cần phải uh, nắm giữ làm gì cho nó mệt ra lúc này liên quan đến sức khỏe liên quan các mối quan hệ gia đình vợ con nhiều thứ khác nữa đặc biệt là các bạn đang vay lãi thì các bạn thấy là cái điều này rất là khổ tâm thực sự là các bạn Dũng tại vì hàng ngày Dũng nhận được rất nhiều cái thông tin từ cái bạn vay lãi ngày sau đó lại vay lãi nọ lãi kia lãi nọ để ra lãi kia và với cái việc mà như vậy thực sự là gì ạ tới cái người đào tạo cũng như là hướng dẫn đầu tư như Dũng thì Dũng thấy rằng là cái điều này nó thực sự là không không mang lại kết quả cho ta bản thân họ cũng chẳng đầu tư mà họ cứ khuyến nghị chúng ta đầu tư thế này nào câu chuyện đấy đó, tại vì họ đầu tư họ lỗ rồi nên họ chắc chắn là họ có đầu tư thì họ đầu tư rất ít các bạn có ai có đồng ý điều này không ạ tức là họ nói chúng ta làm nhưng thực tế họ không làm đâu họ bảo chúng ta mua nhưng họ không mua đâu ạ bởi vì các biết rằng là một vài hôm nữa Dũng sẽ chia sẻ các bạn lý do tại sao họ không mua lý do tại sao không làm bởi vì họ sẽ thất bại cách đây một vài hôm các bạn nhớ là Dũng có chia sẻ một cái nhà đầu tư một cái người người ta khuyến nghị một nhóm đầu tư mua rất nhiều cổ phiếu không ạ các bạn nhớ cổ phiếu nào không ạ Dũng nói một cái cổ phiếu mà họ khuyến nghị và rất nhiều người thấy rằng là cổ phiếu này rất là tốt thấy cổ phiếu là hay và thi nhau ôm cổ phiếu và trong khi đó rất là cổ phiếu này là cổ phiếu cần phải bán ra hay cổ phiếu mất đi các bạn nhớ cổ phiếu nào không ạ trước khi mà Dũng phân tích cái cổ phiếu đó thì các bạn có nhớ cổ phiếu nào không ạ một cái cổ phiếu mà là ngành gì ạ nó là cái cổ phiếu kênh trên mà ngành gì ạ nó liên quan đến một cái ngành rất là hiếm ạ DGC thì không phải DGC để bán rồi một cổ phiếu khác DGC thì cổ phiếu này vai đầu vai rồi có ai nhớ là cổ phiếu gì ạ PNG không ạ bạn có nhớ cổ phiếu PNG không bạn có nhớ là cổ phiếu PNG khi một cổ phiếu PNG nó đang gì ạ đây chúng ta tại sao chúng ta cái điều đầu tiên các bạn thấy là giá vàng đang đi xuống đúng không giá vàng đang đi xuống khi mà giá vàng đang đi xuống thì người ta có mua vàng để đầu cơ không ạ có ai còn nhớ PNG không ạ nếu anh chị em nào nhớ thì comment số số 1 ạ tức là cái giá vàng đang đi xuống bây giờ khi mà giá vàng đang đi xuống bây giờ chúng ta cứ nói rằng là uh, dân của ta đang giàu kiểu gì mua vàng lại người ta chỉ mua vàng khi giá vàng tăng người ta đầu tư có lãi thôi người ta chỉ mua trang sức khi người ta giàu có thôi đúng không khi là người ta giàu có người ta mua Thế thì bây giờ câu chuyện của PNG để chúng ta có thể nhìn thấy một cái cổ phiếu này tại vì cái cái cổ phiếu này được một chuyên gia nào đó họ nói và Dũng thấy là họ nhiều người mua vào và họ hô rất là là là khủng khiếp mà các bạn thấy được là thế thì câu chuyện ở đây là câu chuyện mà cái việc mà người người ta nói mà Dũng thì Dũng không phải là bóc phốt nhưng Dũng nói sự thật Dũng nói sự thật và các bạn thấy là tất cả những cái điều gì nói sự thật thì có thể rất nhiều ai đó người ta không thích nhưng ở đây là gì ạ với việc mình bảo vệ nhà đầu tư chứ mình không nó có cái gì lợi ích ở đây cả mình bảo vệ nhà đầu tư mình khi mình chia sẻ cổ phiếu nào mình mua mình bán mình đều nó quan trọng là như vậy để cho các bạn biết rằng là có thể một vài cổ phiếu dung chia sẻ bao nhiêu phần trăm giải ngân đều chia sẻ các bạn đúng không có gì không kể cả những cổ phiếu mua xong có thể sau một vài hôm nó giảm rất là sâu nhưng tỷ lệ lỗ bao nhiêu các bạn đều có thể biết cách để các bạn đầu tư thế thì bây giờ chúng ta nhìn PN gì ạ nếu một cổ phiếu mà nó có khoảng trống như này nó có khoảng trống dao động lớn như này và nó có những khoảng trống như này tức là nó rơi với khối lượng khoảng trống như này thì các bạn hiểu rõ nếu các bạn nào đọc Mac Mini của các bạn đọc ở đâu thì đây chúng ta gọi là gì ạ đây chúng ta gọi là gì ạ đây chúng ta gọi là đỉnh của đỉnh thế khi cổ phiếu của đỉnh của đỉnh rồi thì các bạn biết là nếu trong trường hợp nó gặp như này thì gần như không mà nó lên được nhé các bạn nhé gần như không bao giờ nó lên được trong thời gian ngắn vậy nó không lên được tại sao người ta cứ bảo chúng ta mua mua để làm gì thì có hai cái yếu tố một là họ chẳng biết gì về đầu tư họ không biết gì về đầu tư đấy là cái điều thứ nhất hai là gì ạ họ lại marketing thế thôi chứ đấy là cái góc độ như vậy tại vì cái cổ phiếu nếu mà góc độ như vậy cái điều đầu tiên chúng ta phân tích về cơ bản chắc chắn là cổ phiếu này là gì ạ với cái việc mà giá vàng đi xuống chi phí nó, nó cao như vậy kinh tế thì lạm phát đang cao thì cái việc mà người ta mua vàng để tích trữ ạ mua vàng thì tích trữ khi mà giá vàng tăng thôi còn người ta không bao giờ mua vàng để tích trữ khi giá vàng giảm bao nhiêu bạn đồng ý với điều này comment số 2 nếu bạn nào đồng ý mua vàng tích trữ khi giá vàng tăng chứ không bao giờ người ta mua vàng tích trữ khi mà giá giảm thế đấy là cái để chúng ta hiểu rõ rằng là cái tâm lý nhà đầu tư tâm lý người dùng người ta cần phải mua vàng người ta khi người ta thấy có triển vọng người ta mua Bây trong một thời gian rất dài rồi người ta cứ mua vàng nắm giữ là lỗ nắm giữ là lỗ thì người ta gửi tiết kiệm chứ ai người ta mua vàng làm gì nên ở đây chúng ta thấy là việc ở đây chúng ta có thể hiểu đơn giản đó là cái việc mà cái điều thứ hai cổ phiếu bị gãy gì ạ à? nếu cổ phiếu bị gãy SMA 20 50 150 200 thì cái điều này cho chúng ta điều gì ạ à? khi mà cổ phiếu bị gãy tất cả các đường trung bình động này rồi thì dù ngày mai nó có hồi hôm nay chúng ta gọi là gì ạ hôm nay chúng ta gọi là phiên giảm điểm nó giống như cái phiên FOW6 trong vết A thì dù nó có hồi nha các bạn nha dù nó hồi thì sớm muộn nó sẽ quay trở lại ban đầu đấy dù nó hồi thì sớm muộn nó quay trở lại ban đầu rồi phân tích cái điều này các bạn trước đi ạ thế thì ở đây chúng ta thấy là cái điều đầu tiên là các bạn thấy cái điều này hoặc là các bạn thấy một cái điều khác nữa để các bạn thấy có ở đây ạ à. à, hôm trước thì các bạn một bạn có nói là cổ phiếu này đúng không thì trên cái vùng này Dũng có chia sẻ là các bạn nên phải bán ra bán đi bán lại phía trên này rồi thì bây giờ nó vào nó hồi như này thì cổ phiếu này dù lắm thì nó có hồi về đây ạ à, thì nó vẫn tiếp tục đi xuống vậy chúng ta biết rằng những cái cổ phiếu này á nó có câu chuyện đó là câu chuyện thoái vốn câu chuyện là câu chuyện thoái vốn từ thoái vốn với cả cái việc uh, giá một số các nhiên liệu đầu vào à, đầu ra của sản phẩm DGC trong đó có gì ạ trong đó có phân bón có uh, một số các mặt hàng uh, đợt Covid chúng ta hưởng lợi về gì ạ hóa chất hoặc là sau này có lưu huỳnh hưởng lợi thì đây là những câu chuyện và những cái cổ phiếu này nó cũng phải xây dựng những câu chuyện để nó tạo ra nên chúng ta biết rằng là khi nó đã kết thúc chu kỳ rồi thì nó giống như là gách ạ nó giống hệt như gách luôn hết câu chuyện thì giống hệt luôn gách và bạn mua cổ phiếu gách thì nó cũng giống và nó sẽ gì ạ nó giống một loạt các cổ phiếu DG Đấy, kết thúc câu chuyện và nó sẽ tiếp tục đi xuống và câu chuyện này đã được kể rất là lâu rồi kể rất lâu rồi nó sẽ đi như này Đấy, chúng ta biết rằng là đến đây là người ta lại tiếp tục kéo xuống và tiếp tục đi xuống và những cái cái này là cái mà nó đã được đây là những cái đợt các tổ chức đang bán ra các bạn đừng đặt ra câu hỏi này các bạn phải tự, tự đặt ra câu hỏi này cái công ty này ấy, nó có một công ty con của ông tên là Thiên Tân của ông chủ tịch hội đồng quản trị ông hội trưởng đồng quản trị có công ty con công ty con này thì mua cổ phiếu ở đây các bạn thử đặt câu hỏi lại mua cổ phiếu mua 20 triệu cổ phiếu ở đây hai 60 triệu cổ phiếu ở đây 60 triệu cổ phiếu ở đây giá 20 sau đó ra bán bán luôn ở phía trên này là giá 30 cũng tương ứng với 60 triệu nhưng cái 60 triệu này là họ gì ạ à? họ mua và sau đó được hưởng quyền sau khoảng một thời gian nữa và họ bán ở đây họ bán ở đây câu chuyện đây là câu chuyện thế thì sau khi bán đây thì vài hôm nữa nó lỗ thì họ có lỗ không các bạn hiểu vài hôm nữa cổ phiếu này rơi xuống tại vì cái cổ phiếu này sau 2 năm hai năm nữa thì nó mới à, hoặc là một năm nữa nó mới lên thì liệu con số đấy nó bị lỗ không đấy mới là cái thú vị vậy câu hỏi là thế là khi mà có khoản lãi khoảng 600 tỷ thì 600 tỷ nó đi nó làm gì đấy đấy mới là cái quan trọng 600 tỷ đấy nó làm gì và đây là câu chuyện tại sao sau cái có bán ra đấy thì cổ phiếu tăng mạnh như vậy thì chúng ta cần phải xem tất cả cái báo cáo phân tích của từng công ty một thì chúng ta sẽ tìm ra được cái manh mối là công ty tại sao nó lại tăng tốc phát triển mạnh như vậy tại sao ở thời điểm này có các tổ chức lại bán ra các tổ chức bán ra các tổ chức bán ra và bản thân là thiên tân cũng bán hết cả dạng này và đến bây giờ thì gần như là thiên tân không còn là cổ đông chiến lược của công ty này nữa tức là cổ phần bây giờ dưới bốn phần trăm à, đúng rồi dưới dưới năm phần trăm bốn bao nhiêu phần trăm cũng không chính xác nữa nên có thể một ngày nào đó thiên tân bán hết không cần công bố vẫn là bình thường nên chính vì vậy chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ các nhà đầu tư tổ chức các nhà tạo lập có nhiều thứ họ không cho chúng ta biết thực ra chúng ta biết thửa chúng ta nhìn là chúng ta biết thôi ạ à. nhưng thực tế là chúng ta gì ạ à? vì chúng ta không muốn đọc thông tin và đọc thông tin một cách không hiểu nên chúng ta bị là những nạn nhân và những nạn nhân này chính là lý do thế thì câu chuyện ở đây bạn có hỏi bán hết hay chưa thì bạn không bao giờ họ bán cho bạn biết hoặc là họ có nắm giữ cổ phiếu thì họ vẫn để cho bạn biết là họ đang nắm giữ chứ tội gì họ phải cho họ biết tại vì bây giờ nếu mà Dũng là một ai đó mà Dũng muốn nắm giữ cổ phiếu này thì Dũng sẽ cho các bạn biết rằng là Dũng đang nắm giữ bao nhiêu ạ à? 40 triệu cổ phiếu chẳng thế nhưng trong trường hợp Dũng đã mua ở đây mấy trăm triệu cổ phiếu Dũng bán hết ở đây rồi còn 40 triệu cổ phiếu chẳng thế thì Dũng cứ để đấy cho mọi người nhìn thấy ngắm là tôi vẫn chưa bán cổ phiếu thế thôi các bạn hiểu không ạ cho mọi người nhìn ngắm cổ phiếu là tôi vẫn chưa bán còn thực tế là tôi bán hết rồi tôi bán được đời rồi và khi mà mọi người nhìn thấy con số ở phía trên nó giống như ngày xưa có một vài cổ phiếu mọi người nhìn thấy là à cổ hội đồng quản trị họ vẫn đang nắm giữ một vài cổ phiếu nhưng họ đã gì ạ có hàng trăm cái tài khoản giống như là chúng ta nhớ câu chuyện của gì ạ quyết không ạ bác quyết không ạ ông vẫn giữ cổ phiếu ông có bán đâu cho ông có hàng trăm cái tài khoản ở bên ngoài mấy trăm cái tài khoản bên ngoài thì ông đã gì ạ đã bán sạch rồi trong khi đó chúng ta vẫn cứ đợi xem là bác quyết bán cổ phiếu chưa thì lúc này lúc mà bác vào kho rồi chúng ta biết rằng là bác có mấy trăm tài khoản nhưng thực tế cái điều này có phải là ai cũng biết nhưng có có một số những nhà đầu tư không biết không ạ hello có phải tất cả mọi người thị trường phần lớn mọi người đều biết hết chỉ có một số nhỏ lẻ không biết cuối cùng chúng ta mới vào mới bị mất cái tiền không ạ đấy là câu chuyện rất bình thường đấy ạ phần lớn mọi người biết điều này nhưng chỉ có một nhóm đầu tư là không muốn biết hoặc là biết một cách gì ạ tức là đầu tư mong muốn là kiếm tiền thật nhanh mà không muốn biết cái thông tin gì cả mà thực tế nó giống như cổ phiếu gì ạ DG là như vậy họ vẫn gì ạ vẫn đam mê nắm giữ và cho đó họ không biết gì gì đây cổ phiếu này nó đang được chào bán tới đây nó được phát hành chào bán với giá bao nhiêu ạ 15 và lúc này họ đưa ra cái tỷ lệ biểu quyết tham gia hội đồng quản trị là bao nhiêu các bạn nhớ không ạ bây giờ được bán với giá 15 hôm trước thì biểu quyết là ra biểu quyết là phải 50 phần trăm 50 phần trăm nhà tức là người cổ đông đến thì mới được biểu quyết nhưng bây giờ các bạn biết là hội đồng quản trị đưa ra thay đổi một chút là bây giờ nếu mà bán giá 15 biểu quyết bao nhiêu là gì ạ có bao nhiêu người tham gia là được biểu quyết không ạ các bạn các bạn nào có đọc thông tin chưa các bạn nào có đọc thông tin không ạ thế thì câu chuyện là chúng ta không đọc thông tin xong vài hôm nữa nó ép chúng ta phải gì ạ nó ép chúng ta phải mua một cái giá và chúng ta nhà đầu tư không biết đầu tư dài hạn nhà đầu tư dài hạn không biết không để ý xong vài hôm nữa phải mua quyền sau quay trở lại mua quyền thì không có tiền mua quyền thì tự nhiên là gì ạ nó lại giống câu chuyện của bác quyết đấy các bạn nhìn thấy không ạ câu chuyện nó rất nực cười đấy các bạn nào nó nó như thế này nó mới mới cả nên nhà đầu tư kiểu gì cái tại sao lại 33 phần trăm mà nó không phải là hơn 33 phần trăm tại sao lại 33 phần trăm tại sao lại 33 phần trăm mà không phải phải trên 33 phần trăm nào chúng ta phải hỏi vì câu hỏi này là câu hỏi rất là thú vị <coughs> tại sao là 33 phần trăm tại vì điều này không ai nói cho các bạn biết cả. tại sao là 33 phần trăm mà nó không phải là trên 33 phần trăm bởi vì 33 phần trăm là cổ đông của DG từ ông hội đồng quản trị từ ông chủ tịch mới ông ờ, ông to thì ông đã nắm giữ tầm tầm như vậy rồi tên ông biểu quyết là do ông còn nhóm kia nhóm cổ đông không cần biểu quyết thì tôi vẫn biểu quyết sau đó gì ạ thế thì mới ông đấy có quyền biểu quyết xong thì cái nhà đầu tư cá nhân chúng ta mới chết sạch đúng không ạ bởi vì nó biểu quyết sau đó nó ép chúng ta phải phải mua cái giá đấy nếu chúng ta không mua thì tự nhiên giá cổ phiếu sẽ giảm xuống và họ mua họ mua được không ạ bây giờ nhá giá cổ phiếu đang 30 nhá bây giờ chúng ta đang Dũng phân tích cho chúng ta một cái kênh bạc này rất là hay các bạn biết không ạ bây giờ nếu cái cổ phiếu này giá 15 bán biểu quyết bán thế thì bây giờ có rất nhiều cổ đông là không nộp tiền vào thì ai mua hello các bạn biết ai mua có rất nhiều cổ đông không nộp tiền vào thì ai mua nào vẫn chúng ta nhiều nhiều bạn không biết được cái điều này nhé bạn là Đinh Quốc uh, à, Trí nhiều bạn không biết điều này nên chúng ta cần phải chỉ cho các bạn biết cái điều này ai mua thế thì khi mà họ mua họ sẽ bán cho một cái người khác được không anh chị em có hiểu không ạ thì khi họ bán cho một người khác được quyền mua tại vì lúc đó mua giá 15 nhưng giá 15 thì bao giờ thì bán được ạ theo các bạn khi mà giá 15 mua rồi thì có phải là cổ phiếu này nó có trong vòng bao nhiêu thì được bán ạ à? trong vòng bao nhiêu ngày được bán tức là trong vòng bao nhiêu ngày thì được bán ra cái cổ phiếu được biểu quyết này trong vòng bao nhiêu ngày được bán ra tức là khi mà chúng ta mua được giá 15 sau đó thì cổ phiếu sẽ được gì ạ à, phát hành như theo các bạn biết là trong vòng bao nhiêu ngày không ạ chúng ta cần phải biết cái điều này nó giống như cái cổ phiếu SSI chúng ta hiểu đơn giản là SI nó phát hành ra nhiều người không mua sau đó con của ông chủ tịch ông mua xong ông bán ra 3 tháng bán ra vậy bây giờ chúng ta mua nhé sau đó cổ phiếu chia từ 15 đúng không giá thì bắt đầu mua giá 15 nhưng sau khi người ta mua quyền đó thì có thể đến khoảng độ 2 tháng hay một tháng thì giá cổ phiếu này giá 20 thì sao ạ trong vòng 90 ngày thì bây giờ trong vòng bao nhiêu ngày họ bán ạ trong vòng vì họ kiểm soát được cái điều này trong vòng một tháng họ phát hành đưa cổ phiếu ra thị trường đúng không ạ một tháng họ đưa cổ phiếu ra thị trường đúng không ạ anh em hiểu không ạ một tháng họ có thể đưa ra cổ phiếu ra thị trường khi một tháng họ đưa cổ phiếu ra thị trường thì làm gì ạ thì lúc đấy cổ phiếu nó vì khi phát hành cổ phiếu đó nó không phải là từ 30 có thể nó về đến đến 20 chẳng hạn thế thì họ bán ra thì họ lãi được bao nhiêu, bao nhiêu giá cho nó biết không ạ đấy đương nhiên họ lãi được 5 giá tự nhiên họ còn lại có một món thời lớn năm mà chia cho 25 à năm mà chia cho 15 thì chúng ta biết rằng là chúng ta được lãi được bao nhiêu tiền đúng không ạ và đấy chính là câu chuyện của nhà đầu tư đầu tư dài hạn đó là như vậy đấy không biết bao nhiêu bạn hiểu rõ được điều này không ạ nếu các bạn hiểu rõ được thì comment cho dũng số 10 cái tại vì câu chuyện này là câu chuyện rất là hiển nhiên mà nhà đầu tư không biết được sau đó thì tại vì hôm trước dũng có đi tập gym ở ờ, một cái văn phòng gym thì có một bạn mà bảo là bệnh không quan tâm nữa bạn để đầu tư dài hạn thế thì bây giờ thế bạn có biết rằng là phát hành không ạ bạn biết phát hành không thế bạn ấy bảo là biết hành thì làm sao thế thì nếu phát hành bạn có mua bảo không thế thì đấy là cái số lượng những người như vậy tức là khi mà người ta phát hành một là bán ở đây hai là gì ạ mua quyền phát hành thế thì sẽ có một lượng lớn một lượng lớn nhà đầu tư sẽ không mua quyền khi một lượng lớn nhà đầu tư không mua quyền thì rõ gì ạ à? họ sẽ bán cho một đối tác khác để mua quyền nhưng đối khác khác mua quyền xong thì gì ạ à? họ đương nhiên họ có lãi luôn tại vì họ có thể chủ động chủ động để cho cổ phiếu và giá thích hợp kiểu gì nó chả hơn 15 kiểu gì nó cũng giá nó hơn 15 thế thì phát hành giá 15 mà khi mà được mua quyền giá 15 thì rõ ràng là chúng ta kiếm được bội tiền anh chị em đã thấy câu chuyện này chưa ạ tại vì uh, có nhiều bạn không biết điều này Dũng chỉ cho chúng ta biết bởi vì các bạn hiểu rõ rằng là chúng ta thấy là nhiều người số đông luôn rất là đông tại vì ở ngoài ngoài kia không ai người ta lôi cái này ra đâu ạ người ta không muốn động chạm cái này nhưng Dũng thấy là có nhiều nhà đầu tư mất, mất tiền Dũng muốn chia sẻ để cho các bạn nắm rõ thôi chứ còn thực tế là gì ạ cái điều này nó là nó sẽ nó không uh, vui với nhiều người đúng không <clears throat> nó không vui với nhiều người thế thì bây giờ câu chuyện chúng ta quay trở lại thị trường à, nếu bạn hiểu rõ về cái thông điệp mà Dũng chia sẻ tại vì một cái cổ phiếu như này tại vì các bạn đã mất đơn mất kép từ trên xuống dưới rồi đến bây giờ các bạn sỏi sẻ thịt nữa thì Dũng mới muốn nhắc lại thôi chứ không có ý gì cả các bạn hiểu không ạ tức là phát hành sau đó nhà đầu tư không mua sau đó thì mình mua lại xong bán luôn thị trường đấy bán luôn cho thị trường thế thì nhà đầu tư chúng ta là nhà đầu tư lỗ đơn lỗ kép lỗ các kiểu luôn và cuối cùng cứ thấy là cổ phiếu hay để mua vào thì đấy là cái chúng ta phải hiểu chứ không mà chúng ta lại dính đòn vào một loạt các cổ phiếu bất động sản đang chơi trò chơi này tất cả các cổ phiếu bất động sản nó đang chơi trò chơi này bao nhiêu bạn biết trò chơi này đã hiểu trò chơi này comment số 3 nếu các bạn hiểu rõ trò chơi này comment số 3 thì các bạn sẽ không bị dính vào tại vì bây giờ chúng ta thấy là đang thấy tất cả một loạt các cổ phiếu bất động sản đang thiếu vốn đang thiếu vốn nhá họ đang chơi trò chơi này họ phát hành sau đó gì ạ họ ép nhà đầu tư phải mua nhà đầu tư không mua thì họ mua lại không bán luôn thị trường họ kiếm một khoản lợi nhuận rất lớn đấy cái trò chơi rất là là thú vị luôn vừa rồi thì chúng ta biết rằng SSI vừa rồi là họ đã chơi trò chơi này rồi một công ty chứng khoán lớn chúng ta biết là ai mua cái số lượng cổ phiếu mà phát hành mà không ai mua không ạ chúng ta quay trở lại thế này đây chúng ta nhá chúng ta nhìn này đây chúng ta nhìn này đây là cổ phiếu SSI các bạn biết SSI phát hành giá bao nhiêu không ạ SSI phát hành giá 15 thế thì khi mà người ta mua cái cổ phiếu giá phát hành giá 15 thì cái điều đầu tiên họ chỉ cần gì ạ họ chỉ cần đấy một cái con sóng ngắn họ đẩy giá lên cho nó hồi ra tức là dù là cổ phiếu này có thể về 16 nhưng bây giờ sử dụng dây mềm 6 thì họ làm sao để đẩy giá lên cho nó hồi sau khi đẩy giá cho nó hồi thì cái cái cổ phiếu mà họ phát hành vì họ mua được mua quyền mua được mua quyền giá 15 nên họ không mất cái gì cả và sau 90 ngày họ bán ra thì họ bán luôn trên phía trên này thế là giá 15 nó lên khoảng 20 23 là họ lãi một khoản rất là lớn đấy là cái câu chuyện rất là thú vị với nhà đầu tư thú vị thực sự tức là khi trong đầu tư mình nếu mình là gì ạ đủ tổ chức họ kiếm tiền nó rất là dễ trong đó nhà đầu tư cá nhân chúng ta thực sự là cứ mải mê kiếm tiền xong lại cho nhà đầu tư nước ngoài từ thiện nhà đầu tư nước ngoài đấy mới là câu chuyện nên đợt vừa rồi ấy, khi mà phát hành có rất nhiều cổ phiếu không ai mua cả tại sao không công bố mạnh rộng cho những người khác mua mà con ông Hưng lại mua hết mọi người có đọc báo không ạ có đọc thông tin không có ai có đọc thông tin biết điều này không ạ hay là chúng ta biết điều này mà chúng ta không quan tâm thông tin báo chí nó đưa ra hết mà thế thì câu chuyện là câu chuyện mà nhà đầu tư cơ bản cái điều này mà không biết thì tốt nhất là đừng có đầu tư dũng khuyến nghị như vậy những cái đơn giản này mà không biết thì tốt nhất đừng có đầu tư bởi vì trong một chu kỳ xuống thị trường xuống người ta đang phát hành giấy để cứ tiếp tục mua vào để ăn lợi nhuận thế cái điều này là điều đang đầu tư theo kiểu đi bơi ngược dòng đây dọc đây đây gọi là bơi ngược thác chứ không phải là ngược suối ngược sông còn dễ như đây chúng ta là bơi ngược thác thì dẫn đến chúng ta trả giá rất đắt trong trình đầu tư <clears throat> một vài bạn có hỏi mua cái gì hôm nay cổ phiếu nào tăng đúng không thế thì đây này các bạn hỏi cổ phiếu này đúng không HAG phân tích một chút cổ phiếu này nó liệu liệu lên được chưa nó lên làm sao lên được ngay được giả sử cổ phiếu này lên nhé ví dụ cổ phiếu này lên trong trường hợp tích cực nó lên nha các bạn nha trong trường hợp tích cực nó lên nha tích cực chúng ta gọi tích cực lên thì nó lên đến đây này sau đó làm gì ạ nó phải tích lũy một thời gian nữa nó không phải một ngày đâu ạ nên các bạn yên tâm là nó chưa lên được nha yên tâm chưa lên được còn trong trường hợp mà nó chưa tích cực thị trường hôm nay nó hồi thôi nó sẽ tích lũy giống như cái kịch bản này Dũng chia sẻ này nó sẽ giống kịch bản này hiểu yeah. các bạn hiểu không mấy cổ phiếu này có phải là mình có khuyến nghị mua ở đây không một số bạn cứ nghe nghe là nói cổ phiếu này nhảy vào mua trước xong rồi cuối cùng thu lỗ thì bảo khuyến nghị thế lại câu hỏi là các bạn nhá hỏi lại một lần nữa để cho các bạn tại vì nhiều bạn lần đầu tiên theo dõi của kênh của Dũng biết Dũng có khuyến nghị mua cổ phiếu này chưa hay là Dũng mà chỉ theo dõi đấy ạ Dũng chia sẻ là cổ phiếu này chỉ theo dõi hay là khuyến nghị mua đấy là cái các bạn cần phải nhớ này Dũng bảo là cái cổ phiếu này là cổ phiếu tiềm năng trong năm nay và có thể sang năm về cơ bản thời điểm này Dũng vẫn có cái góc nhìn như vậy lý do gì ạ nó có rất nhiều cái hệ sinh thái nó có nhiều hệ sinh thái nó có sản phẩm mới nó có công nghệ mới nó có gì ạ à? nó có một cái hệ sinh thái mới thực tế thì gì ạ à? cổ phiếu nó lên không phải là gì ạ à? do lợi nhuận đâu mà nó do sự kỳ vọng kỳ vọng các bạn ạ nên khi mà lợi nhuận nó có mọi thứ nó có rõ ràng á, giống như phân tích cơ bản mà mọi, mọi thứ mà ở trên trời người ta nhìn thấy rồi á thì lúc đó cổ phiếu nó đã đỉnh mất rồi lúc đấy cổ phiếu là đỉnh mất rồi nên các bạn hiểu đơn giản là nếu các bạn định đầu tư thì các bạn cần phải à, Dũng sử dụng cái chiến lược phân tích cơ bản nó khác chiến lược khác Dũng là sử dụng ngoài nổ tức là cái câu, câu chuyện đấy là cái gì nó tạo ra cái gì đấy vậy cái ngòi nổ nào để tạo ra cái tốc độ tăng trưởng doanh thu lợi nhuận ROE đột biến trong thời gian tới nhưng một số bạn bây giờ heo ăn chuối đúng không ạ gà chạy bộ ăn chuối và chúng ta biết rằng là những cái sản phẩm chủ lực của nó là những cái cây ăn quả bây bắt đầu nó đang gì ạ mát ca đúng không mát ca thì bắt đầu nó chuẩn bị vào khai thác hoặc là gì ạ hoặc là sầu riêng đã khai thác rồi nhưng chưa thấy là doanh thu chưa có doanh thu thế thì tất cả cái sản phẩm chủ lực đó thì họ bung ra và cái bung ra này nó kéo dài hay là ngắn ạ theo các bạn nó kéo dài hay ngắn ạ khi một cổ phiếu tăng trưởng mà nó bung ra tất cả cái điều này nó chỉ kéo dài nhiều lắm nhá. thì trong khoảng một năm rưỡi các bạn nhá nhiều lắm nó không trong khoảng năm, năm rưỡi tại vì cái tốc độ tăng trưởng về lợi nhuận doanh thu nó tăng thẳng đứng ở một khoảng thời gian khi mà cổ phiếu này trước đây nó là cổ phiếu lởm nó có cổ phiếu rác nó cổ phiếu nợ nần nhiều nó cổ phiếu mà có gì ạ có nhiều cái nó không được sạch lắm thế thì chính như vậy thì rõ ràng là mua bán cổ phiếu hoặc là bán cổ phiếu hay cái cái, cái gì chăng nữa thì nó đều là làm cho nhà đầu tư không tin tưởng vào cổ phiếu này trong khoảng thời gian rất là dài nhưng đến bây giờ thì mọi thứ bắt đầu nó có sự thay đổi nó có sự thay đổi về gì ạ nó sự thay đổi về về cái cách tư duy của của cổ phiếu của của ban lãnh đạo nó sự thay đổi về cái sản phẩm của nó nó đang gì ạ nó đang được tốt hơn và chúng ta nhìn thấy là lợi nhuận của nó bắt đầu có sự tăng trưởng trong 3 quý liên tiếp và đấy chính là lý do tại sao chúng ta quan tâm đến nó đơn giản thế thôi ạ và chúng ta cần phải tiếp tục theo dõi trong thời gian tới à, chúng ta sẽ quay trở lại một vài hôm nay là Dũng uh, chia sẻ mang tính chất là ngẫu hứng thôi ạ một số các bạn có thể hiểu đơn giản là uh, một số thì uh, các bạn nhớ này này thời điểm này vì cái tỷ giá hôm nay tỷ giá thì một số uh, các bạn có chia sẻ cho Dũng thì tỷ giá lúc này nó đang gì ạ hôm nay á, tỷ giá hôm nay nó khá là nó đang dao động đây tỷ giá đấy ạ đấy, tức là cái tỷ giá này nó đang dao động lớn ở phía trên này khi nó đang dao động lớn ở phía này và cái khả năng cái tăng lãi suất của ngân hàng Mỹ trong thời gian tới cái việc mà tăng lãi suất 0,75% có lẽ là sẽ được giảm dần chứ không phải 5 hoặc là dưới nên cái việc mà gì ạ cái việc mà nó tăng thẳng đứng hoặc là tiếp tục tăng theo cá nhân của Dũng trong thời điểm tới nó sẽ ít, ít tiền rất nhiều bởi vì bây giờ chúng ta biết rằng là tiền hiện tại nó đang đổ xô ở Mỹ tất cả các khoản đầu tư từ nước ngoài đổ xô ở Mỹ tuy nhiên thì cái đường DXY này nó liên quan đến gì ạ thực tế là nó tăng mạnh thẳng thẳng đứng này nó liên quan đến gì ạ nó liên quan đến sự kỳ vọng và cái kỳ vọng này nó chính là sự đầu cơ của các tổ chức và khi đầu cơ cái sự kỳ vọng nó giảm dần rồi thì cái sự đầu cơ nó không còn nữa và nó sẽ rút ra khỏi cái đồng DX và đồng EX có sẽ xu giảm giảm kể cả lúc đó lạm phát nó vẫn tăng vẫn tăng lãi suất bao nhiêu bạn biết điều này comment cho Dũng số 5 đúng không ạ tức là đây là cái câu chuyện mà các bạn thấy là các bạn cần phải đo lường các bạn phải phân tích chứ không phải là người ta cứ nói theo một chiều chiều mà các bạn thấy không ạ không phải là cứ lạm phát tăng không phải là cứ tăng lãi suất là thằng DX DX nó tăng khi mà cái sự kỳ vọng của thằng DX á, nó hết rồi cái, cái đồng USD nó hết rồi bởi vì khả năng tăng lãi suất nó không còn nhiều nữa nên chính vì vậy thì bản thân nó sẽ có thể có những cái dao động đột biến biến động lớn để tạo ra đỉnh trong thời gian tới và khi nó tạo ra đỉnh thì nó có xu hướng giảm và khi tạo ra đỉnh mà nó có xu hướng giảm thì lúc này chúng ta cần phải nhớ một cái tư duy rất là quan trọng Big Boy có đợi khi cục DX giảm người ta đi đầu tư hay người ta đi đầu tư khi mà DX nó có xuống giảm đấy là cái bài học quan trọng người ta có đi đầu tư khi mà đồng DIX này, này nó đang ở mức cao nó có xuống giảm hay là người ta đợi có quá trình giảm sâu nó mới người ta mới đầu tư nên người ta chúng ta phải hiểu là các tổ chức các quỹ người ta sẽ nghĩ khác chúng ta bởi vì bây giờ họ đang nắm giữ đồng USD nên lúc này là lúc họ sẽ dùng đồng USD để bay bắt đầu đi đầu tư thì họ có lợi nhanh nhất tức là họ sử dụng một đồng USD họ có thể đầu tư được rất nhiều yeah, à, hàng hóa hoặc là họ sang nước khác họ đầu tư giảm được chi phí của họ rất là lớn trong khi mà cái nhu cầu hay sau khi mà chúng ta thấy là cái kỳ vọng của DX nó có xuống giảm vậy phép tiếp tục tăng lãi suất thì theo quan điểm cá nhân nhé các bạn nhé đây là cá nhân của Dũng nha cá nhân của Dũng đây là một là một cái người mà nó hơi khác so số đông một chút các bạn này thì cái khả năng cái đồng EX này trong thời gian tới cái sự kỳ vọng nó nó sẽ có xuống giảm và kể cả phép tăng lãi suất nữa thì không những nó không tăng mà nó thậm chí là giảm mạnh nếu trong trường hợp cái sự kỳ vọng nó ít hơn và khả năng là sự tăng tiếp 0,75 0,75 phần trăm nữa trong thời gian tới là thấp vậy bao nhiêu bạn thấy cái điều này các bạn thấy thấy hợp lý thì các bạn comment cho số 8 đúng không ạ tại vì cái điều này các bạn nghe trên thị trường thì không ai người ta nói cái điều này và các bạn thấy là à, phải chia sẻ phải kinh tế vĩ mô phải phân tích cái nọ phân tích cái chai phân tích cái ACB thì nó mới đúng còn như này nó không phải phân tích kinh tế vĩ mô Dũng biết rằng nhiều bạn vẫn vẫn nghĩ như vậy nhưng thực tế chúng ta cần phải hiểu rằng là cái đồng này là đồng nó mang tính chất kỳ vọng người ta cũng mang tính đầu cơ tất cả mọi thứ nó đang tính đầu cơ nên chỉ cần phép tăng lãi suất thì nhà nhà giữ người ta sẽ gom các tổ chức người ta gom gì ạ gom đồng UIX nhưng khi mà người ta thấy là cái lạm phát không tăng nữa sự kỳ vọng nó sẽ không tăng nữa hoặc là tăng chậm đi thì người ta lại tranh thủ bán để chút lời đúng không tranh thủ bán để chút lời thì rõ ràng là gì ạ tỷ giá nó giảm tỷ giá nó giảm thì rõ ràng nó sẽ có tỷ giá giảm thì điều gì ạ thì chúng ta sẽ giảm giảm cái đâu giảm khi mà xuống giảm thì lãi suất sẽ giảm thế thôi tức là chúng ta giảm cái à, tỷ giá giảm thì chúng ta gì ạ giảm là tỷ giá đúng không khi tỷ giá giảm thì chúng ta sẽ giảm lãi suất giảm lãi suất thì bắt đầu mọi thứ sẽ ổn định trở lại thế đấy chính là cái cách mà chúng ta tư duy nên khi mà chúng ta phân tích ở ngoài kia nó không đúng như vậy đâu các bạn nhớ nhá bạn nghe ở bên ngoài nó không đúng đâu nên các bạn cứ nghe là các bạn thu lỗ đơn giản rồi tại vì các bạn phải hiểu rõ rằng là uh, lúc mà nó đã đạt đỉnh rồi thì người ta đang bán ra nên hôm vừa rồi các bạn một bạn bảo là à, tại sao là các ngân hàng các tổ chức người ta cứ khuyến nghị mua cổ phiếu và người ta bảo là một nghìn hai à, một nghìn tám trăm một nghìn chín trăm thế thì sau chúng ta chúng ta phân tích là họ sai thì chúng ta biết tại sao họ đã phân tích sai bởi vì họ biết là sai và họ phân tích sai để cho chúng ta giữ cổ phiếu họ bán ra thế chúng ta bảo là họ ngu hay chúng ta ngu <laughs> đấy câu chuyện là như vậy cái câu chuyện là là, là, là, là rất là thú vị hay là khi mà họ đã đáy thì họ bảo thị trường sẽ tiếp tục gây rơi đáy tiếp tiếp tục gãy tiếp thì bây giờ hỏi là chúng ta đang có vấn đề hay là họ có vấn đề thế thì câu chuyện này là chúng ta phải hiểu nữa rằng là tổ chức thế giới hay là lúc mà thị trường tạo đáy mọi thứ đáy thì các tổ chức vẫn cứ bảo bởi vì lúc này họ đang tạo ra sự hoảng loạn để họ mua vào thế thôi chứ còn thực tế là có họ có ý đồ hết rồi à, bây giờ chúng ta quay trở lại à, thị trường một chút đúng không đúng nói điều này hôm nay chúng ta chỉ nói thị trường thôi thế thì bây giờ chúng ta quay trở lại thị trường tạm thời là hôm nay Dũng dự đoán là chính xác đúng không các bạn đồng ý không ạ đến thời điểm này Dũng đang dự đoán là chính xác đúng không ạ tức là cổ phiếu đang bắt đầu hình thành pin bao nhiêu bạn thấy bắt đầu đây là một phiên pin comments pin pin ạ đây là một phiên pin nếu các bạn thấy được đây là một phiên pin thì comment được ạ SOS 6 trong viết A gọi là viết SOS 6 đây là một phiên thế thì câu chuyện đấy là hôm qua nào với chúng ta nhìn này học nó đơn giản đấy hôm qua có sự bán tháo không hôm qua gãy kênh không sự bán tháo mà hôm nay có phiên tinh thì nhiều khả năng ở đây tạo đáy không hôm qua bán không có sự bán tháo gãy từ trên tới xuống hôm nay cũng kéo thì cái việc mà hôm nay xuất hiện một cái phiên tinh hay gọi là SOW6 Tuy nhiên cái quá trình này chúng ta đừng có quan tâm khả năng thành công hay không tại vì đến đây chưa nói được gì cả và chúng ta hãy quan sát điều này nhá đây là quá trình hồi tiếp này có thể ngày mai nó hồi tiếp các bạn đồng ý không ạ khả năng ngày mai nó hồi tiếp và sau nó test lại khả năng ngày mai nó hồi tiếp thứ hai đấy sau đó test lại kể cả nó không hồi thì nó vẫn test lại vậy câu chuyện ở đây là ngày mai là thứ hai thì các bạn cứ dũng gọi là ngày mai cho nó dễ được không cho, cho thoải mái tức là phiên sau đi Đấy, chúng ta dũng đang nói này các bạn đừng có bắt bẻ nhá tại vì dũng nói cho nó nói đâu nó liền mạch thôi đúng không ạ tức là có những cái dũng sử dụng cái ngôn ngữ có thể nó không được chính xác 100 phần trăm như dũng nói có thể một số bạn đã biết rồi thì mong rằng các bạn thông cảm đúng không ạ thế thì bây giờ chúng ta thấy là cái phiên sau đó thì cái việc đầu tiên các bạn cần quan tâm là gì giả sử trong phiên sau phiên tiếp theo á, thì các bạn cần quan tâm là gì đấy cần quan tâm cái gì thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem này các bạn có cần cân cần quan tâm những cái cổ phiếu mà nó giảm sâu giảm mạnh như thời gian vừa qua không Đấy, cần quan tâm những cảm cổ phiếu giảm sâu, giảm mạnh trong thời gian vừa qua hay không? Thông thường thì mọi người thích những cổ phiếu giảm sâu, giảm mạnh. Nhưng thực tế đấy là khi những cổ phiếu giảm sâu, giảm mạnh là những cổ phiếu yếu nhất. Nha, giảm sâu là mạnh là những phiếu yếu nhất. Bây chúng ta đặt ra câu hỏi là thời điểm hiện tại thông tin gì đang là thông tin xấu nhất đúng không thông tin gì đang là thông tin xấu nhất và xấu nhất cho toàn bộ nền kinh tế vĩ mô vậy xấu nhất cho toàn bộ nền kinh tế vĩ mô thì ngành nào đang bị ảnh hưởng mạnh nhất khi ngành đó bị ảnh hưởng mạnh nhất thì cái mà phản ứng của nhóm cổ phiếu nó như thế nào thì đó chính là cổ phiếu dẫn đầu nhóm dẫn đầu có thể xảy ra nhưng ở đây chúng ta nhớ là chỉ có hồi mang tính chất là lướt sóng thôi nha không phải đầu tư kiểu chung và dài hạn giống như các thiên tài vẫn đang chia sẻ đấy ạ bởi vì lý do tại sao không đầu tư dài hạn chung dài hạn lúc này Dũng chỉ cho anh chị em các bạn biết lý do lý do thứ nhất là gì ạ nếu trong trường hợp mà xu hướng thị trường này nó hồi và nó vượt qua cái đỉnh này vượt qua cái đỉnh này thì chúng ta cần phải biết là khoảng một thời gian ít nhất cũng khá dài chúng ta chưa biết được nhá vượt qua cái đỉnh này nó phải mất khoảng thời gian khá dài chúng ta chưa biết nó vượt qua hay không cái điều thứ hai chúng ta cần phải thấy rằng là một là gì ạ lạm phát tới đây nó phải được kiểm kiềm chế đặc biệt là kinh tế vĩ mô tỷ giá mọi thứ phải kiềm chế rất là mạnh đến thời điểm này chúng ta chưa biết được là nó kiềm chế được không thứ ba là chúng ta cần phải gì ạ có kích thích kinh tế nhưng mà có phải có kích thích kinh tế về tiền tiền phải tiền rẻ thì tiền rẻ vào thì mọi thứ nó mới tăng được bây giờ tiền thì vẫn đang là các ngân hàng vẫn tăng lãi suất mọi thứ vẫn tăng lãi suất làm gì có tiền rẻ đầu tư công nó chỉ là một phần thôi ạ à. tại vì đầu tư công thì chúng ta biết là các cổ phiếu blue chip nó có nằm trong đầu tư công ạ à. quan trọng là gì ạ à? chính phủ thực ra chính phủ đang chơi coi trò chơi đó là gì ạ sẽ bắt các ngân hàng để cho vay đầu tư công với giá rẻ và hút tiền từ lĩnh vực khác vậy hút tiền từ lĩnh vực khác thì thằng nào bị bất lợi ạ đầu tư công thì chính phủ vẫn gì ạ à, ưu tiên đầu tư công tức là những cái lĩnh đầu tư công thì chính phủ sẽ gì à, giảm lãi suất và yêu cầu là cho vay với mức lãi suất thời nhưng tuy nhiên bắt buộc phải hút tiền từ lĩnh vực khác trong đó lĩnh vực mà bị hút nhiều nhất đó là gì à, chứng khoán và bất động sản các bạn đồng đồng không ạ chứng khoán là bất động sản là hai lĩnh vực bị hút nhiều nhất và khi mà chứng khoán bất động sản bị hút mà khi mà chứng khoán hút thì thực tế ngân hàng sẽ bị nợ xấu và ngân hàng nợ xấu thì sẽ bị ảnh hưởng nên chính vì vậy để cho ngân hàng tạo ra lợi nhuận đột biến thì nó phải là bất động sản tạo ra đột biến bất động sản tạo ra đột biến thì nó mới gì ạ à? nó cho vay được nhiều cho vay được nhiều nó mới giảm nợ xấu giảm nợ xấu thì bất động sản mới tăng mạnh đấy là quy luật gọi là quy luật phản hồi đơn giản đấy thôi các quy luật nó đơn giản chúng ta cứ phân tích ở đâu nhưng thực tế là phải có tiền rẻ và tiền rẻ nó phải đi vậy bất động sản công nghiệp hoặc là bất động sản thì chúng ta phải chia ra bất động sản công nghiệp có thể sau khi mà bắt đầu cái gì ạ à? bắt đầu có USD nó là đỉnh đúng không khi mà USD là đỉnh thì lúc này người ta sẽ có xu hướng mà nó quay trở lại đầu tư đầu tư thấy không các bạn không ạ tức là USD là đỉnh thì bắt đầu lúc này mới nó quay trở lại đi đầu tư người ta không đầu tư khi USD nó rơi thấp bởi vì lúc này người ta đầu tư lúc này mới được giá người ta và người ta sẽ đầu tư vào những nước nào ạ à? nước nào nó có ổn định ổn định về tỷ giá đúng không ổn định tỷ giá thì lúc mà chúng ta thấy là Việt Nam chúng ta là những nước ổn định tỷ giá vậy nước nào mà mất tỷ giá quá lớn thì chúng ta thấy là rõ ràng nó đều ảnh hưởng đến nền kinh tế và đấy chính là cái bất lợi cho họ nên họ sẽ đầu tư vào những ổn định tỷ giá và Việt Nam chúng ta có thể là blue chip trong cái nước mà ổn định tỷ giá tức là trong cái nhóm phát triển thì Việt Nam chúng ta sẽ là nhóm tuyệt vời hơn đấy ổn định tỷ giá ổn định chính trị ok thế thì bây giờ chúng ta quay trở lại cái câu chuyện để các bạn thấy rằng là dù không phân tích cho chúng ta biết rằng là cổ phiếu nào dẫn đầu nhóm dẫn đầu nhưng ở đây các bạn có thể hiểu đơn giản đó là gì ạ cái khả năng tạo ra tăng mạnh tạo ra dẫn dắt theo kiểu như là sẽ giống như năm 2020 21 thì chưa đâu ạ nó sẽ có những cái sóng rồi. <clears throat> bây giờ câu chuyện ở đây là gì ạ nếu bây giờ và từ bây đến cuối năm thì các bạn thấy là điều gì diễn ra cái đầu tiên là cái tỷ giá theo các bạn tỷ giá nó đang dao động như này và khả năng đây là dự đoán đấy nhá theo dự đoán của Dũng khả năng là nó có thể biến động trong cái vùng này cứ biến động lên xuống biến động lên lên xuống sau đó có thể bị điều chỉnh vậy nếu nó biến động lên xuống theo điểm này thì cái lãi suất có áp lực tăng lãi suất còn cao không ạ đấy áp lực tăng lãi suất tăng tỷ giá còn cao không nếu trong giờ nó biến động lên xuống liên tục như này bởi vì lúc nó biến động lên xuống như này thì nhà đầu tư sẽ hiểu đơn giản là thời điểm này mà để tích chữ USD là bất lợi khi họ thấy tích chữ USD bất lợi thì họ sẽ không tích chữ nữa nên nó giảm bớt cái sự căng thẳng về tỷ giá đấy chúng ta phải hiểu hiểu tức là chúng ta biết rằng cái, cái biến động của cái đồng USD nó biến động lớn chúng ta nhìn mà nãy chúng ta nhìn thấy biến động lớn thì cái việc mà chúng ta tích chữ USD nó sẽ giảm và khi mà giảm thì áp lực tỷ giá nó sẽ giảm khi áp lực tỷ giá giảm thì bắt đầu mà người ta lại quay trở lại người ta đi đầu tư thì lúc này chúng ta lại có tiền đúng không thì người ta đi đầu tư mà khi chúng ta có tiền về đầu tư công đúng không đầu tư nước ngoài vào thì lúc này tỷ giá chúng ta lại giảm áp lực đáng kể và khi tỷ giá chúng ta lại giảm áp lực đáng kể thì lúc này cái điều đầu tiên là cái việc chính sách về bơm tiền ra trên thị trường bắt đầu có vì có hiệu lực không biết các bạn có hiểu này không ạ không biết đây là Dũng chia sẻ cái điều này thôi ạ thế thì câu chuyện đấy là là chúng ta cần cần phải lúc này người ta bơm tiền ra thì lúc này tiền nó mới vào thì lúc này mọi thứ sản xuất hay các thứ khác nó mới lên được chứng khoán lên được nhưng mấy câu chuyện ở đây nó là câu chuyện rất thú vị đó là bây giờ chúng ta thấy là lãi suất tăng đúng không lãi suất tăng rất mạnh trong thời gian vừa qua thì cái nhóm nào chúng ta thấy là nhóm ngành ngân hàng là nhóm ngành gì ạ à? bất lợi đúng không vậy tiếp tục mọi thứ đang bất lợi tỷ giá vẫn đang tăng vậy bây chúng ta xem là xem là trong tất cả các cổ phiếu trong đợt này thì cổ phiếu nào đang yeah, thông tin xấu bắt đầu đưa ra mà nó lại đang không bị ảnh hưởng thế rồi ạ à? thông tin xấu đưa ra mà nó không bị ảnh hưởng tức là thông tin bắt đầu nó đưa ra rất nhiều thông tin xấu mà nó không bị ảnh hưởng thì cổ phiếu đó nhóm ngành đó là nhóm ngành tốt nhất trong cái nhịp này nhưng tuy nhiên các bạn lưu ý này ngày mai hay thứ thứ hai thị trường hồi hồi nhá thị trường hồi thì cái nhóm cổ phiếu nào chạy mạnh nhất nó là củng cố cho chúng ta niềm tin thị trường hồi thì cái nhóm cổ phiếu nào cái cổ phiếu nào chạy mạnh nhất nhá ở đây chúng ta lưu ý là thị trường giảm nó không giảm nhớ là thị trường giảm nó không giảm nhưng khi mà thị trường hồi nó hồi mạnh nhất còn thị trường giảm nó giảm rất mạnh giống như cái cổ phiếu DGC này Đấy, giảm nó giảm mạnh mạnh hồi nó trần thì cái đây không phải là cổ phiếu nhóm của bạn mà lưu ý nhá thị trường giảm nó giảm mạnh hơn với nó hồi nó hồi nó còn đây là chúng ta họ hiểu đơn là thị trường giảm nó không giảm và khi thị trường hồi nó tạo ra mạnh nhất thì đây là có cổ phiếu nó sẽ là cổ phiếu mạnh và đợi trong quá trình test lại lần nữa thì chúng ta sẽ mua cổ phiếu sau khi nó tăng đấy là cách và các bạn thấy Dũng phân tích như vậy các bạn đã hiểu rõ chưa tại vì hôm nay là cái điều mà vẫn bí mật bởi vì các bạn cứ thấy rằng là Dũng phân tích cổ phiếu nhóm cổ phiếu là các bạn mua trước sau khi bạn mua trước thì các bạn bảo Dũng là cho các bạn mua cổ phiếu và khi các bạn mua cổ phiếu các bạn bị lỗ thì cái này là lỗi là lỗi tại mình các bạn đồng ý không ạ nhưng dũng chia sẻ như này là các bạn đã hiểu rõ chưa không biết là bao nhiêu bạn đã hiểu rõ là cái ý đồ và tất cả cái kịch bản mà dũng chia sẻ như này đây là rất là kỹ rồi các bạn yên tâm như thế này nếu bạn nào hiểu rõ thì đây cũng là rất là kỹ rồi và dũng tin chắc là chúng ta sẽ còn làm việc với nhau trong uh, những cái uh, nhịp đập thị trường trong thời gian tới nữa tối mai Dũng sẽ gì À? Tối mai của thứ ngày kia chúng sẽ phân tích về cái chỉ số Dow Jones phân tích về gì ạ? À? Cái đồng DIX và xem là một số các đồng tiền khác nó bị ảnh hưởng như nào. Như về cơ bản thì chúng ta cũng phải thấy rằng là hiện tại Mỹ này và châu Âu đang có dấu hiệu suy thoái khá nặng. Mỹ châu Âu có dấu hiệu khá nặng. Và chính vì vậy thì các bạn biết rằng là những nước đấy suy thoái khá mạnh thì mà chúng ta là các nước mà chúng ta gọi là mở rộng yeah. Dạ. tức là chúng ta mở rất là rộng với tức là kinh doanh liên kết với các nhiều các nước đó nên chính vì vậy thì cái việc mà nó bị ảnh hưởng nhất định với của chúng ta nhưng chúng ta đang là cái nước mà chúng ta đang có một cái sự khác biệt rất lớn so với nước khác đó là chúng ta đang có gì điều hành điều hành nền kinh tế khá là chắc nên chỉ cần tỷ giá chúng ta ổn định thôi đúng không tỷ giá chúng ta ổn định mọi thứ ổn định thì cái việc mà chúng ta có thể kích thích kinh tế chúng ta có thể tạo ra cái sự phát triển bởi vì có một cái cái mà các bạn không bao để ý đó là chúng ta giống như Trung Quốc cách đây một vài thập kỷ à, khi mà Trung Quốc ừ, trở thành một con ờ, con hổ con rồng con báo gì đó phát triển mạnh thì chúng ta biết là Trung Quốc đã gì ạ trong những đợt khủng hoảng như này Trung Quốc đã gì ạ tìm mọi cách để đầu đẩy đầu tư công tăng trưởng rất mạnh và Việt Nam chúng ta hiện tại cũng đang làm một cái chiến lược như vậy tức là đầu, đầu tư công trong thời gian tới sẽ được đẩy lên rất mạnh và việc mà được ổn định tỷ giá thì đầu tư công tại vì bây chúng ta đang đầu tư công nhiều thì dẫn đến chúng ta nợ càng nhiều mà bây giờ chúng ta biết là cái tỷ lệ đầu tư công trên cái gì ạ tức là cái mức an toàn chúng ta hiện tại là rất là an toàn rồi nên cái việc mà đầu tư công có thể trong thời gian tới sẽ là một cái cú hích để giúp cho nền kinh tế chúng ta phát triển còn nhóm nào được hưởng lợi hay là những cái cổ phiếu được hưởng lợi thì chúng ta cần phải thời gian để phân tích à, một lần nữa xin chân thành cảm ơn Dũng phân tích điều này có thể nó chưa hết ý của một số bạn hỏi nhưng tuy nhiên thì các bạn sẽ hiểu đơn giản là chúng chia sẻ như này các kiến thức như này là nó là một khoảng kiến thức rất là lớn và kiến thức này hầu như không ai chia sẻ không biết là cái không biết là bọn các mọi người có chia sẻ cái dạng này không nhưng cái kiến thức này gần như là bí mật không ai chia sẻ nếu các bạn học được kiến thức này thì các bạn đã thấy rằng là nó sự khác biệt rồi các bạn nhớ đo lường nhé hãy đo lường đo lường thì các bạn sẽ thấy nó có kết quả còn đừng nghe theo cảm tính và trước khi kết thúc cái phần cuối này thì cũng biết là cũng đã có một bạn đang quan tâm đến nhóm cổ phiếu này thì đây là những nhóm cổ phiếu kể cả thị trường giảm nó không giảm nhưng về cơ bản thì cái việc mà cổ phiếu này nó rất dễ bị gãy này tầm khi nó lên nó đã phân phối rồi lần thứ nhất không vượt qua này. lần thứ hai không vượt qua khối lượng lớn nhá không qua lần thứ ba yếu dần thứ tư yếu dần và cái quá trình yếu này này quá trình của kết thúc nên một cái cổ phiếu nó tăng từ đáy lên này lên dạng cổ phiếu bao cung lên từ đáy lên này rồi mà vẫn còn rất nhiều người đang khuyến nghị các bạn mua vào thực tế là gì ạ có rất nhiều người khuyến nghị mua cổ phiếu nên khi bạn nào chia sẻ là bạn biết là ở đâu ai khuyến nghị và giúp bóc public ra để các bạn biết rằng là nếu họ vẫn đang khuyến nghị thì bạn làm ngược lại đi làm ngược lại đi bán ra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 sẽ gặp vấn đề và các bạn nên nhớ rằng là khi mà Dũng phân tích thì phân tích về cả một chu kỳ lớn chứ không phân tích chu kỳ ngắn nên có thể trong cái giai đoạn mà các bạn biết là đỉnh thì nó cần thời gian để các bạn học Dũng thì các bạn biết là khi thị trường đạt đỉnh thì nó sẽ có một thời gian các cổ phiếu đi chạy thì bạn dùng khoảng hai ba mươi phần trăm tiền để đầu tư còn khi cổ phiếu tạo đáy thì các bạn sẽ có những cổ phiếu dẫn đầu chạy bạn có thể dùng 30 đến 50 phần trăm đầu tư chứ không dùng một gì và đấy chính là cách đầu tư an toàn xin cảm ơn